gợi cho ta về những kỷ niệm ngày xưa không khi hoàng hôn mình lại không xa nơi đây cánh tuyết bên nhau cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca 坑一笔勾销，我们都不再牵漏。